Hello everyone, welcome to my channel. Let's go. Game đầu tiên là Crowsty nhá. Ồ, oh, bắt có mạng à. Đi nào. Ăn con này. mình thứ năm à u uh, có con lên tận hai bảy ba tư rồi quê vậy ô đây đây nhiều nhiều nhiều nhiều u uh, lên số 1 rồi giờ tìm được con nào bé bé là úp luôn có một con à, xanh lá nó cũng to quá <coughs> may là đỏ à, con đỏ ơ chạy đâu chạy đâu chạy đi đâu con đỏ kia tìm ăn nào tìm ăn mấy con nào à xanh xanh xanh uh, ép nó vào cam cam cam cam chạy chạy chết đâu u uh, mày quá u uh, có một con to thế 10 á à, con này anh 10 à dưới một ốc ăn nó ăn nó ăn nó ăn nó chạy đi đâu chạy đi đâu u uh, thằng xanh thằng xanh thằng to ui chạy chạy chạy chạy à. ừ đúng rồi mình thua mình thua thua chạy chạy chạy chạy chạy, chạy. à, không không không không đi đâu hồng ơi điên điên điên điên go. Mày, mày, mày, đứng thứ chín này. Mày này. Mày này. Yow! ừ, đâm vào đi nó. Ừ. Ừ. Ui, chết rồi, chết rồi. Mày quá. Cú đứng thứ hai. Kịp không? quá là đẹp đẳng cấp luôn ok chỉ lớn lướn đi let's go một tàng hai tàng ôi uh, uh, ôi trời ơi đứng thứ 11 ô chết rồi quay ngược lại à à đứng thứ nhất luôn à, Và rất đẳng cấp luôn đấy một phát là về đích luôn 哎哎呦！ ô phải là sao nhỉ à tức là phải lấy cả hai Ui. Thôi rồi. Trời. Nãy nha. Sao thế nhỉ? Ô Trời ơi Okay. Jolly. không ăn được con không ui trời ô chết rồi lại mất hai con không rồi Okay. kịp cũng không kịp ớ sao mất nhỉ ớ Ô, có thắng không? Nguy hiểm quá. Ui, tôi chết rồi, thua rồi. Ui, giời ơi, thua rồi. nhân ba ok பண்ணு பண்ணு